Chào mừng các em đến với kênh youtube của thầy Chúc các em một ngày mới học tập vui vẻ Bài hôm nay chúng ta sẽ tính bình phương một số có tận cùng là 5 Ví dụ thứ nhất là năm bình phương Ví dụ thứ hai năm bình phương Ví dụ thứ ba 195 bình phương Ví dụ thứ tư 12.345 bình phương Và chúng ta lần lượt đi tính các ví dụ Chúng ta đến với ví dụ thứ nhất là năm bình phương ở à, ví dụ này chúng ta sẽ thực hiện phép tính như sau chúng ta lấy 5 cộng với 1 chúng ta sẽ được kết quả là 6 em quan sát lấy 5 cộng 1 bằng 6 sau đó lấy 5 nhân 6 sẽ được kết quả bằng 30 chúng ta ghi kết quả 30 vào đáp án tiếp tục ta có 5 bình phương sẽ cho kết quả là 25 ta ghi 25 và đáp án như vậy 55 bình phương sẽ được kết quả là 3025 ví dụ thứ hai là 95 bình phương thì tương tự ta lấy 9 cộng 1 cho kết quả là bằng 10 ta lấy 9 x 10 bằng 90 ta ghi 90 và đáp án tương tự 5 bình phương sẽ được là 25, ta ghi 25 và đáp án. Như vậy 95 bình phương được kết quả 9025. Ví dụ thứ ba 195 bình phương thì ta sẽ có là 19 cộng 1 sẽ bằng 20. Ta lấy 19 nhân với 20 sẽ được kết quả là 380. Ta ghi 380 và đáp án. Tiếp tục 5 bình phương bằng 25. Ta ghi 25 và đáp án. Như vậy 195 bình phương sẽ cho kết quả 38.025. Từ ba ví dụ trên thì các em sẽ tính cho thầy ví dụ sau 12.345 bình phương sẽ được kết quả bằng bao nhiêu. Các em hãy thực hiện phép toán theo cách tính như trên, sau đó comment ở phía dưới Thầy ờ, chào tất cả các em và chúc các em một ngày mới học tập vui vẻ.